Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn hôm nay Hải sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta cách mà làm sao chúng ta có thể là mua được cái hiệu à, bằng cách là ta đăng nhập cái đồng tộc cần à, VKETH e đồng tộc cần này là đồng uh, ETH uh, của mạng Polygon và Hải sẽ chia sẻ màn hình để các cô chú anh chị biết nhé từ từ ta vào cái tài khoản này và chúng ta sẽ vào cái à, ví MetaMask anh chị nhé chúng ta sẽ vào ví MetaMask chú anh chị lưu ý chúng ta vào ví MetaMask rồi chúng ta vào MetaMask mà chúng ta sẽ à, chúng ta không sao phải có được cái à, cái cái gì ạ chúng ta phải có được cái cái cấp cần WTH trước ạ Hải sẽ vào đường link để lấy có cái đường link chọn bên đường link của cái cái hợp đồng thông minh token ETH rồi chúng ta vào ví MetaMask ta thêm nhập token chị lưu ý rồi Hải làm từ từ nhé tôi sẽ copy đường link này lát Hải sẽ gửi ở dưới cái ờ, đường link của phần ờ, bình luận trong YouTube à, trước tiên chúng ta sẽ vào tài khoản này chị lưu ý ấy chúng ta vào tài khoản và chúng ta sẽ vào thêm chữ nhập token anh chị nhé và vâng, nhớ là vào ví metamask và chữ nhập token rồi chúng ta sẽ dán cái hợp đồng thông minh mà em hải gửi dưới gửi dưới cái ờ, cái cái ờ, kênh cái, cái bình luận của Tobi anh chị copy về rồi anh chị làm theo các bước của em Hải nhé làm xong ta ấn chữ nhập token là mới được ạ nếu truy cập vào không vô đâu ok nó sẽ xoay vòng vòng vậy Đấy. và chúng ta đã có được cái VK ETH rồi tức là token của mạng Polygon và sau khi chúng ta có được thì chúng ta sẽ vào chúng ta phải nhớ nhé nếu mua một máy bay thì chúng ta phải có ít nhất là 40 ET tại thời điểm hiện tại 40 ET đồng ET chúng ta sẽ nạp vào đó và chúng ta hoán đổi hoán đổi rồi chúng ta chọn em phải làm từ từ nha phải làm từ từ lại nha chúng ta vào chữ hoán đổi anh chị nhé vào chữ hoán đổi này hoán đổi ok rồi chúng ta sẽ vào đây ạ chúng ta sẽ vào chỗ chuyển đổi từ gì ạ đồng IST nhớ làm vào tìm kiếm và kiếm đồng IST ok ạ và chọn ạ bạn bán lãi ít nha đây rồi rồi chúng ta sẽ hoán đổi sang đồng VKETH nhớ là đây là một phân đổi thực ra nếu một máy bay chúng ta sẽ là là khoảng bốn chục, hai máy bay là tám chục, Hải sẽ đổi là 79 79 nó vừa đủ rồi và chúng ta sẽ chọn cái đồng mà chúng ta muốn đổi đó là đồng VKETH anh chị đánh v kép nha v kép e t h ok rồi con chọn đây ạ chọn đây ok khi mà ấn xong là chúng ta sẽ ấn vào cái xâm lam đây giao dịch chuyển đổi nhớ đây ạ đây dòng chữ xanh xanh này ok chúng ta ấn vào đây nhé rồi khi mà vào thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái số lượng chúng ta đang có là 0.069 ETH tức là nó được hai hai cái ờ, huy hiệu nó sẽ ấn chịu hoán đổi rồi trong khi chờ nó sẽ xử lý và nó nó sẽ xử lý cho chúng ta đợi xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi vào mua nhớ lưu ý đây là chúng ta mua trên là mua trên laptop điện thoại thì rất là khó chị chờ để hoán đổi xong nhé chờ để họ hoán đổi chúng ta số lượng ETH WETH đây là cái đồng à, ETH rồi đã hoàn tất giao dịch các anh chị nhé nó sẽ đóng ok ạ đúng rồi và chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem nha à ETH nó về đây rồi ok khi nào thì ETH nó về là ok chút xíu nó sẽ chuyển về thì lưu ý nhé đây là số ET này và đặc biệt lưu ý đây là chúng ta phải à, tắc kinh ít nhất là 10 ET thì mới được à, phép rồi chúng ta sẽ 0.069 tức là nó khoảng 0.03 là đủ rồi ta dư một tí xíu và số tiền ít đi thì anh chị phải lưu ý chúng ta phải tắc kinh ít đi trước đó sau đó mới đi chúng ta mới đi mua cái huy hiệu nhé nếu không tắc kinh tối thiểu là 10 ít nếu không đủ chúng ta sẽ không không có giao dịch được đâu và chúng ta sẽ quay lại chúng ta quay lại cái ở à, trên à, màn hình chính đây ạ anh chị lưu ý nhé màn hình chính này nó có chữ là à, minting liver tức là chúng ta đang có là chúng ta đúc cái huy hiệu bấm vào list here tiếng Việt thì là ấn vào đây này nhấp vào đây này còn tiếng Anh tiếng tiếng Anh là Lịch here có tiếng Việt là nhấp vào đây màu trắng này trên dòng này chị nhé như thế này rồi chúng ta kéo xuống thì kéo xuống và chúng ta ở đây người này mua hai hai hai cái thì tôi sẽ đánh số 2 tại vì nó là 0.069 khi ấn số 2 rồi anh chị lưu ý này, số 2 rồi ta sẽ ấn chữ min rồi anh chị lưu ý nha màu màu cam này này chữ min rồi nó sẽ chạy và chúng ta xác nhận qua vào cái ví nếu chúng ta đã tắt kinh rồi thì rất dễ nếu không tắt kinh nó sẽ rất là khó và chúng ta tối thiểu phải tắc viên là mới đi là điều kiện căn bản và, và điều kiện bắt buộc à, chúng ta đợi đợi cái giao dịch nhé đợi cái dịch thành công xác nhận từ ví MetaMask. Nào là ví ra ra sẽ tăng lên không thì ta phải hủy và làm lại rồi ok các anh chị chờ nhé có thể nhanh chậm sẽ, sẽ khi mà ấn vào meeting ấy, nên ấy, nó sẽ chạy xanh xanh như này à, và chúng ta sẽ chúng ta sẽ à, đợi cái ví metamask xuất hiện và mình xác nhận các chị chờ chút xíu mạng hơi yếu hy vọng là sẽ ổn hơn mạng hơi yếu cho nên là phải chậm cộng đồng xã hội để hy vọng nó sẽ nhanh hơn để chúng ta cùng à, thao tác lại mạng cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mà nếu mà chúng ta có cái mạng tốt thì nó sẽ nhanh lắm chờ đợi một tí nhà lưu ý chờ đợi và có một câu nói rất hay là chờ đợi hạnh phúc đúng không ạ chúng ta chờ đợi nhé cho hàng nó chạy tốt hơn một xíu hy vọng là nó sẽ ổn chất được đường truyền quan trọng lắm chỉ phải đánh vào đấy ạ cấp quyền truy cập vào ETH nếu tiếng tiếng tiếng Anh sẽ khó hơn ta sẽ chỉnh sửa quyền cho nhanh hơn tí chị ta sẽ giới hạn rồi ta lưu cho rồi xác nhận cái điều kéo xuống xác nhận nhé nhớ cho nên hơi chậm anh chị lưu ý nhé xác nhận dùng lại xác nhận do khí ga nó không tốt cho nên chúng ta phải chờ đợi xác nhận chị đây máy lọc isn't it? Perfecto, perfecto. en la zona de planta. 这这个啦。 sangat lah sangat sangat เราkiểm tra học thì có sẽ trong trường hợp này ta đặt lại vào vòng tròn này chính là vòng tròn này rồi kéo xuống vào phần cài đặt ta vào nâng cao và kéo xuống và đặt lại tài khoản sau lặp lại quả lại như vậy cho nó sẽ mạnh hơn à. mạnh hơn lần sau sẽ mạnh hơn và chúng ta tiếp tục tập quay lại và là tập hoàn chỉnh của chúng ta rồi chúng ta sẽ vào cái phần tập vào phần uh, min min min chia vào đây chúng ta vào đây làm lại từ đầu nhé Mình sẽ ấn vào đây số 2 để bạn này mua hai hai cái mình vào ấn min rồi Các bạn cài đặt lại tài khoản quan trọng lắm anh chị nếu mà trường hợp nó giao dịch khó là ta phải đặt lại chúng ta cấp quyền xác nhận cấp quyền này cấp quyền vào SH e của bạn xác nhận rồi Bạn này là chưa chưa hình như chưa tập kinh hải sẽ vào kết nối tập kinh anh chị chúng ta sẽ vào cái phần info solution rồi chúng ta sẽ vào do tập kinh rồi và chúng ta sẽ tập trung bạn sẽ tắt trung tất cả rồi nó sẽ tập trung bot là 11 10 thôi này tập trung 11 chấm thoải mái 11 pt rồi tôi ấn mở cái tổng hợp cái ô vuông nhỏ nhỏ này nhé ấn số 11 và ấn cái tổng ô vuông nhỏ này tấn là dòng tới này phần là bắt đầu tập kinh tập kinh chúng ta sẽ vào tập kinh 11 IT e tối thiểu là 10 nhưng mà 211 cho thoải mái và xác nhận các rồi bạn đã tập kinh 11 IT e ok đã tập kinh 11 IT e rồi nha quay lại tí ờ, có thể mình lóc lóc có thể là mình ờ, nó muốn này các chị này bốn gạch em xóa thế rồi muốn gạch nó quay lại gì nó quay lại lan hết kéo xuống dưới nhé kéo dưới cùng ạ lan hết này ấn vào đây nó sẽ quay lại và chúng ta sẽ có thể ấn vào cái dòng xóa này ấn vào list here hồi nãy mình tắt kinh rồi nhá hồi nãy hải nói cái đầu mình phải tắt kinh đúng không ạ chúng ấn vào list here rồi đây đây bạn này bạn tắt kinh hai cái sẽ ấn số 2 ấn số 2 cái này và ấn chữ min nhé các anh chị nhé ấn chữ min một ca rồi ta sẽ xác nhận là cái ví đây là bước lại cái đầu ấy chị ạ tại vì hôm nay mạng vấn đề vẫn là cái tài khoản bạn này hôm trước bạn chưa tắt kinh quên mất là bạn tắt kênh rồi cho nên là phải chờ đợi một tí chờ được tệ chờ đợi một tí không có nói là chờ đợi hạnh phúc đó hãy nhắc lại lần thứ hai ta à, cố gắng đôi khi mạng rồi cũng theo ý muốn của mình đó là chúng ta sẽ làm sao để mà một huy hiệu tốt và đây huy hiệu thì có một cái điều là người ta bỏ tiền mua nhưng mà nó ba loại vàng bạc đồng ai may mắn được hưởng vàng còn thường thì hải thấy toàn người được đồng và bạc thôi để anh chị cố gắng nhé hy vọng mạng sẽ xử lý cho ta sớm rồi đây kéo xác nhận anh chị là dạ, kéo xuống xác nhận là phải kéo ngược dưới cả nếu mà thăng nan đen này kéo xuống dưới xác nhận chót và xác nhận nhé họ sẽ xử lý được cho tài khoản này mua được và chỉ biết cách để người ta thực kịch người ta mua được hiệu đó là tốt đẹp và công nghệ thì ờ, cái mạng wifi là đều rất là quan trọng đó là hoạt động xã hội cho chúng ta rồi anh chị chúc mừng nhé à, rồi khi mà đến này là chúng ta đã được rồi đấy rồi hãy sẽ chụp hình lại lại rất tiếc cái này lại không chụp hình được và đang chia sẻ màn hình chúng ta sẽ lại vào lại phím metamask anh chị nhé ta vào phím metamask metamask rồi chúng ta vào phím metamask thì thấy cái chữ công ra lesson này này view opera à, này chúng ta sẽ thấy ở à, đây chúng ta sẽ hai cách để vào chúng ta vào à, Rồi, sẽ vào open bên open hoặc là vào polygon và vào polygon nó sẽ sẽ gì ạ? ta sẽ được bạn tiền sẽ trừ đi chị lưu ý ạ. rồi thành công ạ à, sắp xịt một phút trước này ta đã chuyển số tiền à, đó là gì ạ hai cái à, hai cái hai cái nguy hiểm đây rồi chúng ta copy cái này ta sẽ lên vào và ngay trên cái đường kéo lên tí ạ vào chỗ fill này đó, sẽ dán vào đây và chúng ta ấn vào chữ tìm kiếm vào cái việc này chúng ta sẽ thấy được ạ rồi anh chị thấy không ạ chúng ta vào tốc gần 20 này rồi chúng ta sẽ thấy nó trừ gì ạ 30 phút trước là không sáu quá nhiều để sao tăng để giải sẽ vào xem cái ok như vậy là chúng ta sẽ trừ liên tục này mà khả năng lỗi cho nó trừ liên tục rồi bao nhiêu bạn cũng đã thành công rồi xin cảm ơn cả nhà à, nhớ đăng ký kênh và cùng tham gia những cái buổi zoom của hải để hỗ trợ thêm nhé chúc cả nhà buổi tối vui vẻ hạnh phúc xin à, tạm biệt và hẹn gặp lại